Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền Tà Nung, diện tích 5.499m2, mặt tiền 60m, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường nhựa ô tô, cách Đà Lạt 15 km, ngay mặt đường tỉnh lộ 725, cạnh khu du lịch Đa La Land, thích hợp làm du lịch, giá 9,5 tỷ đồng. Hai căn nhà Ngô Tất Tố phường 8, diện tích mỗi căn 71,5 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô 4m. Mỗi căn gồm một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp. Cách Đà Lạt 3 km, cách thung lũng tình yêu 300m, đầy đủ tiện ích xung quanh. Giá 4,5 tỷ đồng mỗi căn. Đất Trần Thái Tông phường 8, diện tích 170m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, đường xe hơi. Cách trung tâm Đà Lạt 3 km, cách Hồ Xuân Hương 2 km, cách đường Nguyên Tử Lực 500m, giá 2,1 tỷ đồng. Đất mặt tiền Trịnh Hoài Đức phường 11, diện tích 1.100m2, có sẵn 250m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô 8m, cách trung tâm Đà Lạt 5km, đối diện biệt thự đỏ và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá 22,5 tỷ đồng. Nhà Hồ Xuân Hương phường 12, diện tích 54m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy cách đường lớn 30m,